Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Sốc, chuyến bay giải cứu buôn lậu 700 chai rượu Đinh La Thăng Rượu Tây chính là món hàng xa xỉ đối với thường dân Mỗi chai rượu whisky hiệu Macallan 21 tuổi có giá lên đến 32 triệu đồng Tức là tương đương với 1.300 USD Hay Macallan 18 giá cũng khoảng 12 triệu đồng Tức là khoảng 500 USD Hầu hết rượu ngoại dòng whisky xuất xứ từ Scotland và rượu dòng Brandy xuất xứ từ Pháp là những dòng rượu cao cấp. Càng cao tuổi càng hiếm và giá thì càng cao. Người Việt Nam và đặc biệt là giới có tiền thường khoe tủ rượu ngoại chứ họ không khoe tủ sách như giới thượng lưu bên Tây Âu. Ở xã hội văn minh, người ta coi trọng tri thức và việc đọc sách giúp tích lũy tri thức, thể hiện giá trị cao nhất của con người. Còn ở Việt Nam, người giàu chỉ khoe giá trị vật chất, sang chảnh nên thường khoe khoang những thứ đồ uống có cồn xuất xứ từ Scotland và Pháp. Cùng với những chiếc thùng, chiếc tủ đựng xì gà Cuba và coi đó là giá trị của họ. Kiểu sống này bao trùm tất cả và giới quan chức nhiều tiền lắm của, đặc biệt là các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam cũng không ngoại lệ. Đây là hình ảnh rượu Tây là loại hàng quả biếu ưa chuộng của giới quan chức Việt Nam mỗi chai Macallan 21 tuổi có giá bằng 73 thùng bia Heineken hay chỉ chai Macallan 18 cũng tương đương với 27 thùng bia Heineken. Đó là về giá, còn về phong cách uống rượu Tây cũng khác. Rượu ngon thường đi kèm với những bữa tiệc xa hoa, với những thứ đồ ăn đắt giá, chứ ít ai ăn những món ăn bình dân mà lại dùng rượu Tây thượng hạng. Vì thế, giới nhà giàu Việt Nam mới khoe tủ rượu ngoại và thường khoe luôn nhà bếp được thiết kế cầu kỳ và sang trọng người Việt Nam thường lấy vẻ bề ngoài của giới thượng lưu châu Âu làm thước đo cho sự sang trọng đẳng cấp của mình. Họ không nhận ra rằng tri thức và kho tàng tri thức trong nhà của giới quý tộc, tức là tủ sách và những tác phẩm giá trị, mới đích thực là giá trị được phương Tây coi trọng. Rượu Tây khi du nhập vào Việt Nam mang phong cách rất khác đi. Những ông quan chức từng có quá khứ không dư giả gì, họ mang lối sống cũ vào phong cách uống rượu Tây có người thích cà pháo mắm tôm nhưng lại uống rượu Tây. Có người thích lòng lợn tiết canh nhưng lại uống rượu Tây. Và có người lại thích ăn thịt cầy uống rượu Tây. Và nói chung rất nhiều phong cách ẩm thực khác lạ so với phương Tây. Đây là hình ảnh người Việt Nam thường khoe tủ rượu hơn là tủ sách. Việc ăn gì uống gì đó là chuyện cá nhân không ai cấm. Có thể một quan chức ăn bánh xèo uống rượu Tây hảo hạng cũng không sao, bởi nói cho cùng thì đấy chỉ là ăn nhậu. Tuy nhiên, việc không nghiên cứu văn hóa ẩm thực cho thấy người có tiền ở Việt Nam thường hay chạy theo bề ngoài mà không chứng tỏ được kiến thức về phong cách ẩm thực của các nơi, đặc biệt là phong cách phương Tây sang trọng. Câu chuyện ông cựu bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, cựu bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng thích nhậu lỏng lợn với McLaren 18 và đôi khi với McLaren 21 là một giai thoại như thế. Mỗi ông quan chức thường thích một loại rượu và trung thành với nó và với ông Đinh La Thăng thì ngoài Mecklin 18 hoặc 21, ông còn uống Blended 30 và hầu hết các quan chức và giới nhà giàu Việt Nam đều uống rượu Tây chứ ít khi uống bia như giới bình dân. Rượu Tây chính là một nhu cầu sang chảnh trong giới quyền tiền. Từ nhu cầu này không ít người có quan hệ lớn thường đi nước ngoài liền tranh thủ buôn rượu về Việt Nam kiếm lời. Bởi rượu ngoại ở Việt Nam hay có hàng giả nhưng người dân có tiền không thích mua rượu trôi nổi mà thích mua rượu có nguồn gốc. Đây là hình ảnh thị trường lớn là cơ hội kiếm lời của buôn lậu. Vào ngày 9 tháng 12 vừa qua, Cục Điều tra chống buôn lậu cho biết cơ quan này mới đây đã cho khởi tố vụ án hình sự 19 quy đề về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới quy định tại Điều 189 Bộ Luật Hình sự năm 2015 có sửa đổi bổ sung năm 2017. Quan chức và nhóm lợi ích trục lợi trong chuyến bay giải cứu chưa đủ thỏa mãn với lòng tham. Nhóm này còn kết hợp vận chuyển hơn 700 chai rượu ngoại hiệu Mcallen 18 trên những chuyến bay giải cứu này để đưa về Việt Nam. Nơi đầu có lợi nhuận thì nơi đó có lòng tham. Phải có nhu cầu tiêu thụ rượu rất lớn và có lợi nhuận lớn thì nhóm này mới thực hiện việc buôn lậu một cách phi pháp đến như thế. Một phong trào học làm sang đã tạo ra một thị trường béo bở mà tham quan với gian thương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 mà là có tổ chức từ dưới lên trên. Một nhóm cùng lợi ích thì sẽ tương trợ lẫn nhau để làm bậy. Đó chính là lợi ích nhóm, và vụ án Việt Á là vụ án chuyến bay giải cứu cũng là loại lợi ích nhóm. Có điều, lợi ích này thuộc lại móc ra cho người dân thấy, còn bao nhóm lợi ích khác thì vẫn đang ung dung, đục khoét công quỹ, tàn phá kinh tế của đất nước, gặm nhắm dần tiền thuế của người dân Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh hiện nay. Vụ án nào cũng như thế, ông Nguyễn Phú Trọng khui từ dưới, khui lên. Mục đích của ông Trọng là làm điều dễ thấy trước, điều khó thì ông để làm sau. Điều nào khó quá không làm nổi thì cho qua. Ví dụ như vụ bắt giữ ông Trịnh Xuân Thành để dẫn đến bắt giữ Đinh La Thăng. Sau khi bắt giữ Đinh La Thăng thì mọi người chờ đợi ông Trọng sẽ tiếp tục bắt giữ Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng ông lại dừng lại, bởi nhiệm vụ này quá khó. Hay như vụ bắt giữ ông Trần Bắc Hà, nhiều người cũng kỳ vọng ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ bắt giữ ông Nguyễn Tân Dũng, nhưng rồi đụng tảng đá này cứng quá, ông Trọng cũng cho qua. Đó là minh chứng cho những đường dây tham ô có dễ ăn rất sâu và rộng, làm cho Nguyễn Phú Trọng phải dừng lại vì không thể khai thác thêm củi ở đây. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Hiện nay, vụ án Vạn Thịnh Phát cũng là vụ án mà ông Trọng muốn bứng đi gốc rễ của nó, đó là ông Lê Thanh Hải, cựu bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Tuy đã có rất nhiều đầu mối điều tra nhắm vào ông này nhưng tới nay vẫn chưa thể làm được gì. Đã bắt đến em ruột của ông Lê Thanh Hải và Lê Tấn Hùng, đã bắt giam ông Tất Thành Cang là cánh tay đắc lực của ông Lê Thanh Hải nhưng vẫn chưa làm gì được những nhân vật này. Những người như ông Nguyễn Tấn Dũng và Lê Thanh Hải là những hòn đá tảng họ thách thức bản lĩnh của Nguyễn Phú Trọng. Nhưng cho tới nay, ông Trọng vẫn chưa thể công phá được những hòn đá này. Ở vụ án chuyến bay giải cứu, ông Trọng cho bắt những quan chức cấp thấp rất nhiều. Nhiều người trong số những người bị bắt cho thấy đích nhắm đến đang hướng tới hai nhân vật lớn nhất trong ngành ngoại giao của Việt Nam hiện nay. Đó chính là ông Bùi Thanh Sơn, hiện nay ông Đương Kim, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và ông Phạm Bình Minh, hiện nay là Phó Thủ tướng Thường trực, cựu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Ông Tuấn Dũng là Thứ trưởng Ngoại giao qua hai lời Bộ trưởng từ tháng 3 năm 2019 cho đến tháng 6 năm 2021. Ông Tuấn Dũng là cấp phó của ông Phạm Bình Minh. Từ tháng 6 năm 2021 cho đến khi bị bắt thì ông Tuấn Dũng làm phó trong Bùi Thanh Sơn. Hiện tại, trợ lý cho ông Phạm Bình Minh là Nguyễn Quang Linh cũng đã bị bắt giữ. Ông Nguyễn Quang Linh mới bị bắt sau, trước đó ông cựu Thứ trưởng Tô Anh Dũng bị bắt đã có dấu hiệu cho thấy cả ông Phạm Bình Minh và ông Bùi Thanh Sơn không thể vô can. Vào ngày 10 tháng 11, Bộ Công an Việt Nam cũng yêu cầu cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa khẩn trương giả soát thông tin, tài liệu liên quan đến giao dịch, chuyển nhượng và sở hữu các bất động sản đứng tên ông Tô Anh Dũng, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Ngoài ông Tô Anh Dũng còn có hai bị can bị kiểm tra giả soát bất động sản, bao gồm ông Vũ Anh Tuấn sinh năm 1979, sống tại Lạc Long Quân, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội và ông Phạm Trung Kiên sinh năm 1981 sống tại phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Hầu hết các quan chức khi tham ô thì giấu tiền tại các bất động sản giá trị rất cao. Gần như quan chức nào cũng như vậy. Có quan chức thì tuồn ra nước ngoài giữ trong các nhà băng lớn. Tuy nhiên, việc tuồn ngoại tệ ra nước ngoài cũng không dễ dàng, nhưng nếu chót lọt thì sẽ an toàn hơn rất nhiều. Nguồn tiền còn nằm trong biên giới của Việt Nam thì có khả năng rất cao gặp rủi ro,